cho một cô em gái đang cắt tóc với màu với mái đẹp không có đất mênh mông chỉ cần phải cần tóc anh quyết ở ngoài bên sông ơi là hò ơi bên mình hay được bằng em anh xinh đẹp không còn bằng em mới biết tuổi mà đã biết vậy cậu bị kết nên tắt bằng em đến những giây đẹp lên trên ơi bông trắng rồi bông xanh cho anh là bên hỏi anh còn đập những anh còn chờ ngày cùng đun cơm thổi lửa ăn chung một mâm cơm á day.